Hoàng Văn Giang chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Văn Giang Và mình là Hoàng Văn Giang đến từ Hoàng Văn Giang.com Và nếu như bạn nào lần đầu xem video trên kênh YouTube đó Hoàng Văn Giang ấy Thì nhớ nút ờ, subscribe, đăng kênh YouTube cũng như bật nút chuông báo nữa Chọn là ờ, tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất và toàn miễn phí từ Hoàng Văn Giang nha Ok thì uh, trong video ngày hôm nay Hoàng Văn Giang sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn à, một app chúng ta có thể kiếm tiền và app này đã có trên cửa hàng CPLAY à, tức là Google Play đối với các máy sử dụng hệ hành Android rồi nha. Thì bạn sẽ tiến hành uh, lên cửa hàng CPLAY à, này và tìm kiếm cho mình ứng dụng có tên là Tron EX nha. Mình xin đọc lại này là TRON EX. Sau đó bạn tiến hành uh, tải và đặt ứng dụng lên trên điện thoại của bạn uh, như bình thường nha. Sau khi uh, cài đặt xong rồi, bạn nhấn vào mở này rồi lúc này sẽ một giao diện như này. Bước theo thì bạn sẽ hành à, đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha. Bạn sẽ nhấn vào nút à, đăng ký ngay này. Rồi thì đầu tiên nhất ở mục à, số điện thoại thì bạn sẽ hành nhập số điện thoại chính của bạn. Số điện thoại thường xuyên liên lạc vào nha. Và bạn nhớ ở mục này này là chọn cho mình là cộng 84 nha, tức là Việt Nam đây này. Rồi mục cái Enter Phone thì bạn sẽ hành nhập 9 chữ số cuối của số điện thoại của bạn, bỏ chữ số 0 ở đầu tiên đi. Sau đó mục họ và tên thì bạn sẽ hành nhập họ tên đầy đủ của bạn giống y hệt như trên thẻ ngân hàng của bạn để thuận tiện cho việc à, nạp rút tiền sau này nha Rồi ờ, sau đó mục à, email này thì bạn sẽ đánh à, nhập Gmail của bạn vào. Kế nữa mục mật khẩu thì bạn sẽ đánh tạo mật khẩu đăng nhập. Sau đó mục xác nhận mật khẩu thì bạn sẽ đánh nhập lại mật khẩu giống y hệt như ở phía bên trên. Rồi kế nữa mục mã giới thiệu ấy thì bạn nhập mã giới thiệu mà mình để dưới phần mô tả để được mình hỗ trợ tốt nhất cho bạn nha. Rồi sau đó mục uh, mật khẩu rút tiền này, tức là mật khẩu thanh toán này thì bạn uh, nhập uh, 6 chữ số để sau này chúng ta rút tiền nhá. Và bạn lưu ý nhé là mật khẩu này chúng ta chỉ được tạo một lần thôi Nên bạn nhớ là tạo xong chúng ta phải nhớ ha Sau đó bạn nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và chính sách của app này Cuối cùng nhấn nút ờ, đăng ký này để tiến hành tạo một khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha Và ngoài ra chia sẻ thêm ý, nếu bạn nào mà ngôn ngữ không phải tiếng Việt ấy Thì bạn có thể uh, quan sát góc phải trên cùng này Nhấn mục uh, tiếng Việt cho mình nha đó ở đây sẽ có rất nhiều các ngôn ngữ này nào tiếng Việt này rồi tiếng Anh này tiếng Trung này hay tiếng Ấn tiếng Indonesia nha Ok sau khi ờ, đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn sẽ anh đăng nhập như bình thường nha. điền số điện thoại bạn vừa đăng ký này sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và cuối cùng nhấn vào đăng nhập Rồi thì ok, đây chính là giao diện trang chủ của app này và đối với app này, đây là app à, đầu tư kiếm tiền thì chúng ta sẽ tiến hành là nạp tiền vào để đầu tư nha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? Bạn à, nhấn vào mục à, cá nhân ở góc bên phải dưới cùng như mình này. Sau đó nhấn vào nạp tiền nha. Rồi thì ở đây bạn sẽ tiến hành à, nhập số tiền bạn muốn nạp này. Chỉ thêm ý min nạp rút ở trên app này sẽ là 280 000 nha. Ok, rồi đây mình nạp 300 000 vào thì mình sẽ nhập vào. Sau đó bạn kéo xuống này. Thì ở đây sẽ có tên chủ tài khoản này, cũng như là số tài khoản bạn sẽ chuyển đến đến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 nếu bạn nạp trên 31 à, triệu cho đến 268 à, triệu thì máy này sẽ mở nha. Và khi mở ấy, thì chúng ta sẽ có nút à, đầu tư ở đây để chúng ta có thể kiếm tiền được từ app này nha. Thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất, cách kiếm tiền chính ở trên app này. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nha. Bạn sẽ quay trở lại mục cá nhân ở góc bên phải giữa cùng như mình này. Sau đó kéo xuống và nhấn vào mục mời bạn bè nha. Rồi thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có mã mời và đường link giới thiệu của bạn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 và 10% từ số tiền mà họ kiếm được từ app này. Tương thế là level 2 này. Rồi cuối cùng là level 3 thì bạn sẽ được 1% ờ, từ số tiền họ làm và 3% từ số tiền mà họ kiếm được từ trên app này nha Ok thì đó là những cách kiếm tiền chính ở trên app này. Ngoài ra ở đây có mục ờ, chúng tôi này. Tên là giới thiệu về app này nha Đó có rất nhiều các thông tin luôn. Rồi ờ, mục đại lý này. Quy tắc này. Rồi kế nữa là mục đầu tư này. Thì ở đây có rất nhiều các sàn để bạn có thể đầu tư nha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 ở đây thì bạn sẽ nhập tên chủ tài khoản này, nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên chi thẻ ngân hàng của bạn. Sau đó nhập số tài khoản này. Bạn lưu ý nhé, đây là số tài khoản chứ không phải số thẻ ạ. Rồi kế nữa thì bạn sẽ nhập tên ngân hàng này, sau đó nhập tên chi nhánh nha. Dù như bạn làm thẻ ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng thì bạn sẽ nhập vào ha. Ngoài ra bên dưới sẽ có chú ý lưu ý này. Ok, sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi, chúng ta sẽ quay trở lại một cá nhân và nhấn vào rút tiền nha. Thì ờ, như mình chia sẻ, min rút cũng như là min nạp ở trên này sẽ là 280.000 nha. Ok ví dụ mình rút 300.000 thì mình sẽ nhập vào này sau đó một uh, mật khẩu rút tiền thì bạn sẽ hành uh, à, nhập mật khẩu rút tiền khi mà chúng ta tạo lúc đăng ký tài khoản nha cuối cùng nhấn vào xác nhận để tiến hành uh, rút tiền này ok ngoài ra phí rút tiền đây sẽ là hai phần trăm nha ở đây ghi một phần trăm nhưng thực tế là hai phần trăm ha và chỉ thêm ý, mình sẽ cập nhật thông tin điều kiện rút tiền cũng như rút tiền thành công ở trong nhóm Zalo hoặc nhóm Telegram cũng như nhóm Facebook của Hoàng Văn Giang nha